như vậy nó mới vô ôi chân cứng luôn rồi chân cứng như cái hàng rồi thôi <laughs> cái chân cứng ghê luôn các bạn Con gà là đá được đỡ là cái đùi đỡ luôn nè không đó à, ờ, đó lại hại chưa được chưa rồi được rồi được rồi được, sâu quá đừng sâu quá vậy thôi cái gì quéo quéo vậy rồi ok hai phần đó diêm nữ tâm kinh cực phẩm Zimmer thước tha đầy mạnh mẽ À, sau một hồi à, tập luyện với em trên kia thì em thấy là ở ngoài à, Hà Nội em tập chắc cũng à, cà chơi cà chơi thôi chứ chưa có rành lắm thì bây giờ anh giới thiệu em những cái bài tập này nó sẽ phù hợp với em hơn và em cảm nhận sẽ tốt hơn ok rất là nhiều đây là cái hệ máy ở chỉ có mình THOL quận 9 qua nó có thôi thế giới thế giới thì cũng có được vài chỗ có còn Việt Nam thì chắc không ai có đâu ngoài mình anh thì à, mỗi nhà anh có thôi ừ mỗi nói chung lại rồi vậy mỗi mỗi cái mỗi nhà anh có thôi đây là cái hệ máy PA dùng để đá đùi đó em tập phần đùi và bây giờ em vô đây để anh chỉnh máy cho anh tập cho lẹ yes sir kêu sao làm vậy không không không phải vô có đúng kiểu ở đây nè ở đây là lòn cái chân vô luôn đứng vào đây là lòn cái chân vô luôn ờ à, đó đá sao nổi chân lòn vô thôi đừng có đá lên lòn vô thôi xong rồi ngồi đừng có đá lên cái gì vậy gì cắn vậy hả trời trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi sao ngồi vô cực khổ người ta tại vì nó cứng cái chân rồi chưa được ngồi ngồi ngồi đi ha ngồi sẽ dựa vô ghế thẳng luôn hả chưa được đây nè rồi anh bỏ cái cái bài này ra cho em. rồi em ngồi dựa làm sao đi cái này gán chịu đi đang quay phim mà hết cỡ hả ta rồi à, xong để hai chân vô rồi đá thẳng lên để về được rồi đừng để vừa vừa thôi ờ rồi đá lên cầm cầm như thế nè rồi đá lên đi nặng rồi nổi không nặng quá hả trời trời bánh bèo hết sức luôn trời ơi chưa chưa chưa mới vô mới vô chưa có vô chưa có vô hãy vô hãy vô rồi ờ, ok ừ, ờ, cũng mấy xịn mấy xịn để từ từ thưởng thức rồi đá đi đúng chưa đúng rồi đá ra đá thẳng ra luôn đá thẳng chân ra luôn ờ à, đó rồi xuống đó là thở ra nha thở ra nè xuống hết cỡ không hết hết cỡ luôn nhìn vô tạ kế bên nó cần chạm kìa rồi được rồi đó đó thẳng ra thở đó rồi đó đó nữa đi ok đó ok đó ok rồi đá đi mở nghỉ ba cái nữa không ok rồi ok rồi ok rồi ok rồi được rồi thả vô xong rồi bước ra đúng rồi đã sao mỗi chân mỗi cẳng không nè đi vô vậy thôi nè người ta vô ta ngồi bình thường em ngồi khỉ gì kinh ờ. vậy trời không hiểu nãy không hiểu mà sao bạn đó có thể vô ngồi tôi thế mà không ai có thể xấu bằng nè dựa ghế cho nó xa xa đó nè chị đó không đó không nè ghế này không nè mình mình mình kéo cần lên xong mình dùng cái lực á mình đẩy ra xa xa một tí cho nó ngồi nó vừa vặn thấy không rồi em chỉnh cho anh thêm ờ, đóng tạ đi nhiêu cũng chơi được hết đó được được ống rồi nữa ống rồi ờ vậy thôi ừ ok rồi thấy không thấy không tao đá tao có thần thái đàng hoàng thẳng chân này không mới đã nữa không này cái ghế nữa chạy chạy phê lắm mà thẳng lên không? Đúng không? Cho anh khỏe chứ chơi Đó. không phải chân anh khỏe mà do em quá yếu thôi Đâu quá đâu Đó, lại second again Đó, thấy số 5 chưa? Đó, vô làm ngon lành thôi Máy này máy xịn đó trăm, trăm, Hơn trăm triệu một cái đó Thôi đừng chỉnh nữa, ngồi vừa chưa Em ngồi thấy thoải mái chưa? đâu phải lúc nào cũng chỉnh đâu chứ nào nó không không không phù hợp mình mới chỉnh chứ đó ha rồi đó đi đó đó đi rồi chân nè đó cái này nè cái này nè hiểu không nó là phải về nè đó ôi như thế này thì nặng quá từ từ rồi ờ dạ. đó vậy nó mới gồng chân lên nó mới vô như vậy nó mới vô ôi chân cứng luôn rồi <laughs> ôi, chân cứng như cái hàng rồi <laughs> thôi <laughs> cái chân cứng ghê luôn các bạn Tưởng gà là đá được Gà là đá được Đó à Là Đá chết bỏ Làm qua luôn đi Làm qua luôn đi Khi nào mệt nghỉ à. Đủ 8, 9 cái, 10 cái đi Mình chạy hả? Đủ đủ đủ, đâu có rồi. đâu Đủ đủ đủ thôi Rồi ok Đó, cái bài này nè, không? Tao gọng coi có lưng không? Đưa, gọng gọng liền, gọng liền Đưa ghê ghê ghê nani omae wa mou shindeiru gì vậy gì vậy đây đây đây ok vô đây này tập ra cái máy này tập vô phần này nè cảm nhận nha <laughs> mới tập không hả rồi ok này cái này nha ok cái này nữa hôm nay thật ra là cái gì quéo quéo vậy rồi ok hai phần đó rồi vô ngồi nhớ chưa từ từ thấy hơi dưới dướng chỉnh cái ghế này con cao lên tí này nè không em hơi bị ngắn rồi đó nè nó ừ rồi chưa lóc lại lại nữa nè lóc cái này lại nè kéo ra lóc cái này lóc cái chân lại rồi à, nó phải khép cái chân của mình hả ừ chưa chưa nó chưa đổ chưa chưa, rồi chưa chưa chưa, chưa. Rồi. ok rồi rồi cầm hai cây đó đúng rồi đó chưa, đâu, đâu chứ đúng chứ à. con con đúng nhỏ, gì nhỏ vậy được mà hả ờ ừ, rồi em mạnh chưa hả móc móc mạnh vô đây móc vô một hai ba móc mạnh vô đó à, được chưa ok được rồi thả ra đây nè rồi dứt vô từ từ từ từ đó cứng đúng rồi đó chính xác ok ừ à. thấy cái mông ấy cứng không cứng luôn ừ gắn còng cái mông vô à, à. đó lợi hại chưa thì chưa có xịn luôn cuộc đời em chưa giờ tập máy xịn gì đâu sao được không làm gì có con mình ăn chỗ có thôi đó à à à thôi chưa hơi nấu nhiều quá ừ chút lên tạ nữa ok ui lần này chơi lớn đi thêm cục chứ mấy chơi lớn hả chơi lớn rồi vô sáu cục lận đó kéo ra kéo không nổi đâu à, nè em cứ kéo bình thường thôi nè kéo đó nè không rồi thả vô ok cầm cây không nói hả ừ đó cắn đi đúng rồi ok Okay. Okay. Okay. Okay. À. Đã quá má ơi. Đã quá má ơi hả? Rồi xong ra ngoài nghỉ đổi máy luôn. A few moments later. Rồi, chỉnh cái này rồi. Ui giời, cái này rồi. đồ yêu này. Rồi, xong cầm hai cái dưới. Đạp thẳng ra. ra thôi đúng không? Đúng rồi. Đạp ra nè. À. Ok, tới đây thôi. Rồi, tiếp tục. Rồi, cứ đạp vào thôi. Đó đúng rồi đó gồng cái chân lại đảm thôi ờ ok giống như chơi đồ chơi con nít vậy đó cái này xong đùi bao đẹp luôn hả ừ cái đùi của em lên thêm miếng cơ nữa nó là ngon nãy ờ, quỳ những kia xíu đùi gối thâm chân mẹ ờ, wow ok thấy không Ê, đã luôn trời sướng quá hả thấy không phải không? Đạp 20 cái đi, đạp được chín Rồi đạp 20 Ồ. cái đi Mình đếm đi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chín điểm anh cái Rồi Ok Rồi máy này giờ em vô đây Em uh, đặt cái đặt cái mông ở vị trí này nè cứ vô đi ngồi từ từ chỉnh có chừng trúng cái cây rồi ok xong rồi á cái chân đạp để ở đây đi chân để ở đây đưa cái mông xích xuống đây rồi cứ đưa chân lên đi đạp chân lên trên đạp chân lên trên ừ xong rồi lù lù lần tí nữa nó để cho cái cái cái vai nó vô đây ok rồi nằm nằm bình thường thôi nằm bình thường thôi cứ nằm xuống nằm xuống luôn cứ đổ lọt ở đây mà ok để cái này đè gì đè cái cái cái cái, cái... đè đè đau lắm không không đau nhưng mà thôi kệ đi Rồi, nghe được đúng không chưa chưa chưa chưa hả xích qua xích xích qua dạ rồi không không, không không banh chân nhưng mà vừa vừa thôi ở ờ, để, để vừa vừa thôi chứ ai banh tràn ra những ghê vậy <laughs> rồi nặng lắm á làm nó rồi từ từ chỉnh tạ cái này là cầm cầm ở đâu cầm ở đây hả cầm, cầm trên đây đúng rồi cầm trên đó trời như bà đẻ mày má ơi đúng rồi đó công tác bà đẻ mà rồi thế khi nào sắp đẻ phải tập được bài này quá ha à. trời mấy thầy xịn cho quá ha rồi đạp lên đạp lên đạp lên nói không đó đúng rồi đó vô đó cảm nhận được chưa tập rồi. trung á ok đó ừ. đếm đi 20 cái ừ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười năm ba bốn hai rồi ờ, đúng rồi không em bình thường cứ khuyến mại người ta một cái rồi rồi bây giờ này còn chỉnh một kiểu nữa nãy là nằm ngửa à nằm nằm nằm hết à. mình ừ còn bây giờ là nằm bây giờ vờ ngồi, đúng không ờ em ngồi vô để chỉnh phía dưới có khó khăn gì không khó khăn gì không để trên đây đúng không ờ à. khó quá đúng không nó đang bị khó quá thì chỉnh phải chỉnh thêm này nữa nè cái ghế thôi nó phải chỉnh thêm này nữa cầm này kéo lên rồi ngã đẩy ra sao ơ à, từ vừa vừa thôi rồi Chơi. tí thôi đó cho nó thoải mái một tí thôi à là cho nó vừa chân hả ờ rồi đạp ra thôi kiểu này bình thường kiểu này dễ tập hơn kiểu kia đó bài này dễ hơn nè thì dễ hơn bài level thấp bài kia level cao vô sâu sâu một xíu cho tạ nó gần chạm vô luôn em đó rồi đạp ra dễ mà dễ mà vô đùi ghê luôn việc nhẹ luôn cao

ok ok ok ờ, ok à, rồi xong rồi thôi được rồi đó nghỉ bye bye mọi người đi rồi cảm ơn các bye bạn bye theo dõi video nha cảm ơn mọi người hôm nay tập cực đã luôn ừ máy ờ, xịn à. chưa nói hết xong mà thôi được được được đau đau đau đau thôi cảm, cảm ơn các bạn nha cái này bye bye mọi người tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, à? tôi, tôi dạy mua đồ tôi mệt quá mệt quá